áp dụng để cho quý vị các bạn chơi đó Đấy. mình bước vào cái vùng quan sát của camera là lập tức nó sẽ báo động nó còi hú lên như này xin chào tất cả quý vị và các bạn hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả quý vị và các bạn đây là cái dòng con camera công nghệ mới đây đây là dòng camera công nghệ mới có chức năng là phát hiện chuyển động và báo động khi có người xâm nhập vào cái vùng quan sát của nó và khi mà có báo động ấy, thì nó sẽ hiển thị cái đèn đây thứ nhất là đèn nháy xanh đỏ nhấp nháy liên tục và có một cái còi hú ở phía dưới này đây là cái dòng camera công nghệ mới nhất năm 2019 năm nay với cái dòng này thì rất là thích hợp cho những nhà có cần có độ an ninh đảm bảo an toàn cao và cái chức năng của cái mắt cái mắt cảm biến này nó sẽ có chức năng lọc báo động giả rất là tốt ví dụ trong trường hợp mà chúng ta có những cái con vật như con ruồi con mũi bay qua hoặc là cành cây nó chuyển động thì nó sẽ không phát nó sẽ không báo và chỉ có những người bước vào vùng cấm bước vào vùng quan sát của nó và chúng ta sẽ tạo ra cái vùng quan sát đó cho camera thì nó sẽ báo động và sau đây thì mình sẽ thực hiện cái việc cài đặt để cho các bạn có thể trải nghiệm được cái sản phẩm này đây đây là cái dòng này cái hình chất lượng của nó là cái hình 20 và đây mình sẽ cài đặt nó để cho quý vị các bạn xem ở đây đây mình đã chọn đúng cái dòng thân cam đấy rồi và đây mình sẽ lựa chọn cái vùng uh, quan sát là để nó báo động tức là trong cái vùng cái ô màu xanh này nếu như ai xâm nhập vào cái vùng này thì nó sẽ báo động lên và đây mình sẽ ấn áp dụng và trong đó mình sẽ điều chỉnh cái độ nhẹ sáng vào đây áp dụng để cho quý vị các bạn cùng trải nghiệm đó mình bước vào cái vùng quan sát của camera là lập tức nó sẽ báo động và còi hú lên như này đây là cái dòng công nghệ đây là dòng công nghệ cực kỳ là mới và sau đây mình sẽ xóa nó đi Đó, ấn áp dụng Đó. với cái này nó sẽ kết hợp với cái tủ đầu vi ờ, kết hợp với cái ờ, tủ báo động chống trộm sẽ gọi điện với số điện thoại mà chúng ta đăng ký với ờ, cái tủ đầu ghi hình đó đây là một sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo giữa thiết bị báo động chống trộm và camera có chức năng phát hiện và đuổi kẻ gian xâm nhập vào vùng cấm quý vị và các bạn nào có nhu cầu về các sản phẩm dòng camera cao cấp như này thì vui lòng liên hệ mình thông qua số điện thoại 0968683657 để bên mình có thể tư vấn khảo sát và lắp đặt cho quý vị cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau